chào quý vị Chúng ta rất vui gặp lại tất cả mọi người trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng Chương trình được phát sóng trên VTV3 Đài truyền hình Việt Nam Hôm nay chúng ta sẽ cùng người chơi để trả lời những câu hỏi chương trình Làm sao người chơi có thể trả lời rất nhiều câu hỏi để đem về số tiền càng cao càng tốt dành cho người thụ hưởng Người chơi là ai, người thụ hưởng là ai Xin mời quý vị đến với ca sĩ Thùy Dung Xin chào Thùy Dung Vâng chào anh, xin uh, chào tất cả quý vị khán giả thân mến của chương trình Vì bạn xứng đáng Rất vui được gặp uh, một cô gái Hà Nội xinh đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Vì bạn xứng đáng Ngày hôm nay uh, hy vọng rằng với sự ủng hộ khán giả Thùy Dung sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi để đem đến niềm vui cho người thụ hưởng anh biết không, em Sao? tin rằng là không những em với anh đâu mà tất cả những người ngồi ở đây và những người ngồi trước màn hình vô tuyến bây giờ, ai cũng mong mình làm được một điều gì đấy thật tốt, mang đến may mắn hạnh phúc cho người khác. Hãy cùng Thùy Dung, hãy cùng anh Quyền Linh và cùng khán giả hôm nay chinh phục nhiều điểm. Xin được cảm ơn tất cả các bạn và mong sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Dung nói đúng, tất cả mọi người đang mong chờ và ai cũng muốn Dung trả lời thật nhiều câu hỏi. Ha? Nhưng có được ngay các bạn ở dưới nhắc không ạ? Không được. Cô đơn nhỉ? Cô đơn lắm. Cô đơn, cô đơn nỗi đau. Úi dồi. Úi dồi. Thế, đừng lo, đừng lo Thật ra là em định hát một vài câu tặng mọi người nhưng tại Linh hát hay thôi em quyết định không hát nữa Bắt đầu anh mới nhá hàng tí thôi Hát hay để chút xíu em sẽ hát nha à. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với Thùy Dung chúng ta xem hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào Bố con thì ờ, mất từ năm con học lớp 2, lớp 3 Từ đó đến giờ thì, thì thì bà con nuôi con hết còn mẹ con thì không, <laughs> không hỏi han gì đến con ấy từ cái bố mất trở đi thì từ cái lớp thì con rất là mặc cảm với các bạn nhưng mà ở nhà thì vẫn còn có các cô các bá bà vẫn thương con nói là cháu thì cháu ngoan lắm thấy cháu đi học cũng thế thôi về tự cháu học thôi chứ không ai dèm cặp cháu được đâu thế tự cháu nhưng mà cháu ngoan bảo cái gì bà bảo cái gì là cháu nghe bà con bị đau ốm thì con cũng lúc ấy con cũng lo nên đến thì hỏi ơn bà con xong nếu mà đợi bà con khỏe lại thì hai bà cháu lại đi làm thỉnh thoảng thì bà con có đi kéo cá đi bắt thì con cũng cố gắng đi giúp bà con sắp xếp thời gian học để cùng, cùng giúp bà con gia đình cháu Huyền ở địa phương thì cũng thuộc hộ nghèo của địa phương cháu thì lại là rất học giỏi học rất giỏi nhiều năm liền là cháu đạt học sinh giỏi ờ, mà cũng là rất là chịu khó và được thầy cô và bạn bè rất tin yêu về nhà thì cháu cũng ờ, tham gia giúp đỡ bà trong cái công việc nhà bếp núc trồng rau vườn tược Em Huyền là một học sinh ờ, ngoan và luôn gương mẫu ờ, trong mọi hoạt động của nhà trường. Là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà em ấy luôn có ý chí nghị lực vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em ấy luôn chủ động trong việc học tập. Cô giáo không phải nhắc nhiều. Tôi là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng ờ, em ấy môn ngữ văn để thi học sinh giỏi thì em ấy luôn chủ động trong cái việc học của mình chứ không để giáo viên nhắc nhiều. Và không chỉ môn ngữ văn của tôi mà tất cả các môn khác thì em ấy luôn là một học sinh đứng top đầu trong lớp cũng có đôi lần con nghĩ là sẽ không sẽ không được đi học nữa nhưng mà sau sau đó rồi thì con cũng bảo là dù xuống sao thì vẫn phải cố gắng để học tập ừ, học thật giỏi để mà có thể giúp đỡ cho gia đình con thì mai sau con muốn làm một doanh nhân là một người có ích cho xã hội để mà có thể giúp đỡ cho các bạn có hoàn cảnh giống như con con muốn về sau con giúp cho các bạn có thể đến trường được như con mặc dù hoàn cảnh khó khăn chúng ta vừa ờ, xuôi về phú thọ để đến với hoàng công thanh huyền à, rất là cô đơn cùng với bà em mặc dù khó khăn nhưng với nỗ lực với nghi lực bản thân em đã vượt qua và học rất là giỏi bây giờ chúng ta cần hỗ trợ một ít kinh phí một món quà về mặt tinh thần về mặt kinh phí thì Quỳnh Linh tin chắc rằng em sẽ vượt qua số phận cho em được nói vài câu với Huyền được không ạ nói đi em Huyền ơi cô sẽ cố gắng làm sao có thể giúp được cho con một chút nào đấy về tinh thần để con yên tâm học mong mọi may mắn sẽ đến với con cứ chờ mẹ sẽ có ngày mẹ sẽ về Huyền ạ rồi cảm ơn uh, lời động viên của Thùy Dung rất nhiều đó là món quà đầu tiên mà Thùy Dung dành cho Thanh Huyền còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với món quà nào đây thì dung đã sẵn sàng em hồi hộp hồi hộp hả hơi rung chút xíu nhưng chơi xong là hết rung hết hồi hộp luôn có vẻ em hơi hơi ân hận vì em đi đôi giày này gót nó hơi nhỏ nhẽ vì đi đôi giày gót to thì đứng nó vững đừng lo lắng nha có tất cả mọi người nào vỗ tay ủng hộ thường dung chúng ta sẽ bắt đầu vì bạn xứng đáng Thị Thùy Dung sẽ đến với các câu hỏi của chương trình với các mệnh giá khác nhau. Năm vòng chơi, vòng 1 là 10 triệu, vòng 2 15, vòng 3 20, vòng 4 25, vòng 5 là 30 triệu. Ngay bây giờ, Quy Linh sẽ tặng cho Thùy Dung 100 triệu chẳng. Sau 5 vòng chơi, em sẽ mua những cái gợi ý để trả lời câu hỏi nếu như mình không biết. Thùy Dung à, sẽ đến ngay bây giờ với vòng chơi đầu tiên mệnh giá 10 triệu đồng. Câu hỏi như sau: chúng ta có một gợi ý được tặng mở thực vật là một loại thực vật nào đó chúng ta có chín gợi ý còn lại mình phải mua nếu như mình chưa tìm ra đáp án mệnh giá thấp nhất là 50 ngàn cao nhất là 3 triệu Thùy Dung sẽ chọn bất kỳ con số nào tương ứng với các con số đó Chọn đi Thùy Dung Chọn số 1 ạ Số 1 mở vâng. Mệnh giá số 1 là bao nhiêu đây? 100 nghìn ạ 50 thôi Đấy Mọi người cũng 50 thôi Trời ơi Chưa đâu Dung Con số này nó mới khởi đầu thôi mà nó còn như thế đấy Wow Cuối nó còn kinh khủng nữa Wow Hãy chịu áp lực để chúng ta vượt qua cái khoảng thời gian này Wow Một triệu rưỡi Mua gỉ gì đây Một sự tích một sự tích thí dụ sự tích trồng một loài cây sự tích về quả dưa hấu đúng chẳng rồi hạn. sự tích quả dưa hấu em sẽ mua tiếp ạ số mấy số 1 rồi bây giờ sẽ thử một lần số to nhất xem nào số 9 số xin 9. mời mở số 9 xin mời ít thôi nhá ít thôi ít thôi bao nhiêu mình giá là xin đừng đánh đây? gục tinh thần người chơi từ phút đầu tiên ạ mà giá là bao nhiêu đấy một triệu mình hãy nhìn con số còn lại là 7 triệu rưỡi mình xài hai triệu rưỡi rồi đó sự tích gì mở gợi dưa hấu sinh tố dưa hấu sinh tố dưa hấu nè sinh tố dâu cũng có nè nhưng mà có vẻ như là mắng cầu đúng không sự tích về cái dưa hấu là có vẻ là được nổi nhất đấy đúng ạ. rồi mình cũng nghiêng về mai ăn tin vâng bởi vì mình là mai quyền linh <laughs> họ mai chưa chắc đâu gan thì mình chốt còn không gan thì thôi theo anh mua một số nữa vâng vì tại vì nếu như đó. mà mình trượt ở đây là mình sẽ không được chơi vòng sau nữa mình à. còn 30 triệu ở vòng năm nữa Uầy, thế ạ Thế thì em chọn nhá Số 5 ạ Số 5 Mở Mệnh giá số 5 là bao nhiêu? 50, 50, 50, Cứ hãy mở ra để đối diện với nó nào 10 triệu Đừng có 10 triệu giật mình 200 nghìn thôi Đấy mở đi thấy chưa họ bầu bí là bò dưới đất hả dưa hấu họ cũng bò dưới đất bò đấy bò đúng dưa rồi. hấu cũng bò mà đúng rồi đúng rồi dưa hấu cũng là dây bò đúng rồi dây bò mà lá cũng giống lá bí một đúng tí rồi nó bò dưới đất á trái nó cũng nở nở nở ra nhưng mà bí xanh à. cũng là một loại nước ép trái cây tốt Đúng cho rồi. phụ nữ nhưng mà sự tích về có trái bí, bí thì có vẻ nước ép bí. thôi thì có vẻ không được nổi tiếng lắm đúng không ạ à, đúng rồi chưa chắc họ đưa ra những câu chuyện nổi tiếng em... sự tích thực vật sự tích sinh tố ừ. chưa tích. chưa bao giờ có sinh tố bí mà người ta viết ở trên các bảng vào các con phải khát đúng không đúng rồi nên chốt chưa các bạn thấy chưa chưa? Cho tớ xin một lựa chọn nữa nhưng mà cho tớ 50 nghìn thôi Máy tính đừng làm tớ ngất xỉu từ phút đầu <laughs> Tớ không còn minh mẫn nữa đâu Số 3 Mở số 3 Để xem bản lĩnh của Thùy Dung thế nào nha <laughs> Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? Đấy trăm nghìn Mua được gì? Yeah! ba hai một Chốt! Sự thích quả dưa hấu Câu chuyện này là một câu chuyện à, rất là đặc biệt Đúng rồi, vâng. ngày xưa ngày xưa có cậu Mai Ăn Tim cùng với Mai Quyền Linh đi ra đảo trồng dưa hấu Mai ăn Tiêm thì ăn mặc như là một uh, một người thổ dân còn Mai Quyền Linh thì dứt khoát mặc đầy đủ quần áo com lê khi ra đảo của Mai An Tiêm. <laughs> Rồi, như vậy là Thùy Dung đã chốt dưa hấu. Đúng hay sai thưa quý vị? Chúng ta xem đáp án. Dưa hấu, dưa hấu. Dưa hấu, dưa hấu. long thanh long dưa hấu dưa hấu mở nào mở nào yeah yeah như vậy là ta có khởi đầu rất là tốt đẹp quả dưa hấu ta mang chính xác mình xem những gợi ý còn lại vỏ cứng mai ăn tim tính hàng thời hùng vương tết một đáp án chính xác thùy dung có bao nhiêu tiền mới đến đây trong tài khoản của chương trình thì dung có không đồng vâng kết thúc vòng một dung có số tiền là 7 triệu 200 ngàn đồng Vũ bắt đầu rất là may mắn rồi dạ. Đó bây giờ cho Quỳ Linh kết nối với hiện trường Chào người dẫn chương trình Hôm nay à, là một ngày rất là vui đấy Thùy Dung đã khởi đầu may mắn rồi Có một câu chúc nào dành cho Thùy Dung đi Vâng, xin chào các khán giả tại trường quay, xin chào anh Quyền Linh Hiện tại Thanh Hương cũng như mọi người đang có mặt tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Rất gần với nhà của nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay, đó chính là em Thanh Huyền Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một người chơi rất đặc biệt Và Thanh Hương cũng vô cùng yêu mến giọng hát của chị ấy Đó chính là ca sĩ Thùy Dung Vượt qua vòng chơi đầu tiên, giành được số tiền rất cao 7 triệu 200 nghìn đồng Và Thanh Hương tin chắc chắn rằng với sự khởi đầu may mắn suôn sẻ như thế này Thì ngày hôm nay sẽ là một hành trình vô cùng may mắn đến với chị Và hãy chúc cho chị Thùy Dung của chúng ta thành công ở những vòng chơi tiếp theo ạ. Cảm ơn bạn nhé. Chút xíu mình gặp lại. Ngay bây giờ thì Thùy Dung sẽ tiếp tục với vòng 2 vì bạn xứng đáng mệnh giá là 15 triệu đồng. <coughs> Câu hỏi như sau. Ai gợi ý ca sĩ rồi ngon ca sĩ Thùy Dung chẳng hạn chúng ta có chín gợi ý còn lại mình phải mua để xem cái vóc dáng người đó hình dạng như thế nào hát bài gì là biết liền ha thấp nhất là 50 nghìn cao nhất là 4 triệu rưỡi vâng mời Thùy Dung chọn chọn số mấy em chọn số 9 số 9 mở mệnh giá số 9 là bao nhiêu 300 tốt rồi 300 mà mặc ờ, xỉn thế Đây các bạn ấy cứ bảo em là nằm mua Không, còn 3 triệu còn mới kinh 300 <laughs> nghìn mua được gì Đấy, Thùy Dung chốt Chốt luôn Nhưng mà thế này thì không thể chốt được cả Bởi vì không có một cái thông tin gì thêm cả Thì nói đại đi Thủy Dung Không được Không được hả? Không được, không được thì mua tiếp Cho em số 1 ạ Mở số 1 <coughs> bây giờ xong cái này hát bài ờ, nó ra liền mệnh giá số 1 là bao nhiêu không mà mặc mặc thì dung bí sĩ thấy vui xinh nhờ mặc thì dung mà ừ. bí sĩ nhìn nó duyên lắm <laughs> ôi rồi ôi một triệu rưỡi mua được gì SV96 Cô bé này là thần tượng của em đấy Cô bé nào? Tóc ngăn, mắt bốc cơ, rất hiền Linh ạ, à, Mỹ Linh Vì Linh, Linh là trong SV96 là là gương mặt nổi bật nhất và được các bạn yêu mến nhất Và... Còn cô nào nữa không? Không, em nghĩ là Linh Bởi vì là là đặc biệt cái SV96 này có nhiều cái gắn liền với Linh Chốt đi Thua em chịu một hai hai rưỡi Anh thua mình gam thôi mình cần phải tỏ ra là mình có bản lĩnh chứ ừ. mình cần phải tỏ ra là mình dứt khoát chứ hai ba trời đúng hay sai thưa quý vị chúng tôi sẽ quay trở lại trong một vài phút nữa xin chào Chào đón quý vị quay trở lại với vòng 2 vì bạn xứng đáng Thùy Dung đã chốt Mỹ Linh Chúng ta xem đáp án linh ơi linh ơi linh ơi là linh ơi <laughs> đừng có ra mỹ tho nha thấy chưa đừng bỏ qua cơ hội nào nữa như ta biết đó là chính xác và tôi tin rằng đáp án này hồi nãy chưa ra nhưng tôi biết đó là chính xác bởi vì nó là chính xác <laughs> một đáp án chính xác mỹ linh chúng ta xem những gợi ý còn lại giám khảo oh, wow. mặt thân quen diva tóc ngắn nhạc chính mà quân. mà bắt phải cái giám khảo gương mặt thân quen thì lại còn chắc nữa một đáp án chính xác đem về số tiền bao nhiêu 7 triệu 2 là kết quả vòng 1 còn với vòng 2 Thùy Dung có số tiền là 20 triệu 400 nghìn đồng Thôi hát, hát một bài nào về Hà Nội nghe chơi nào Giọng Thùy Dung là tuyệt vời rồi Hà Nội mùa này chiều không buông nắng Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô Quan cốc liêu siêu một câu thơ hồ tây hồ tây tim mơ hà nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây Thùy Dung Một tí thôi mà để lại trong lòng chúng ta rất nhiều nỗi nhớ <laughs> Nào, bây anh. giờ chúng ta sẽ tiếp tục vòng 3 vì bạn xứng đáng mệnh giá 20 triệu đồng Câu hỏi như sau Hỏi rất nhiều vấn đề Gợi ý Môn thể thao nào đó Chúng ta có chín gợi ý còn lại mình phải mua môn em, thể thao em không thể thao không bao biết giờ. thể thao đúng không anh cũng không biết thể thao luôn môn thể thao em giỏi nhất là môn ăn vạ môn thể thao em giỏi nhất là môn ăn vạ <laughs> thấp nhất một trăm nghìn cao nhất là 6 triệu bắt đầu chọn đi dùng xin chọn số 4 ạ à. mệnh giá số 4 là bao nhiêu ồ oh. tại sao lại như thế một cô gái xinh đẹp hát hay như thế mà nỡ lòng nào làm mất của cô ta 4 triệu đồng thật là vô cảm mày thật tính là à? đau lòng 4 triệu mua được gì kinh khủng ấy em sao kệ này... nó sao này nó tốn nhiều tiền thế mình chú ý vào đây thôi 4 triệu mua được gì hai đội <laughs> môn nào chả hai đội <laughs> trời ơi là trời Thôi anh chọn của em là chấu em em em Số 2 hai vâng em cảm ơn hai đội mà mệnh giá số 2 là bao nhiêu đấy ngon rất là ngon cảm ơn đại ca 400 nghìn mua được gì mở một môn thể thao nào trời ơi thiệt bóng chày nhá cũng hai đội bóng đá cũng hai đội bóng rổ cũng hai đội bóng ném cũng hai đội thôi, thôi thế tiếp. thì chịu thôi chịu thôi mua tiếp thôi số 5 ạ à. số 5 mở mệnh giá số 5 là bao nhiêu 50.000 ạ à. nghe dưới vỗ tay hả 200 nghìn quá tốt được rồi mở đi xem gợi ý là gì thế là còn bóng truyền bóng còn bóng ném bóng ném bóng truyền bóng ném bóng rổ bóng rổ đúng rồi bóng truyền bóng ném bóng rổ của tiếp của tiếp thôi mạnh dạn độ phá cá nhân số 7 ạ mở số 7 như thế này thì có vẻ như là thúy dung không được phép quyết định cái gì nữa rồi hai triệu mở đi ôi trời ơi để xem lợi ích bóng rổ à đúng rồi bóng truyền nữa à còn bóng chuyền nữa đúng rồi <laughs> đúng rồi mà bóng truyền là các bạn ấy cao ngang bóng rổ đúng không ạ bóng truyền <clears throat> bóng truyền cao hơn à số ba số mấy số ba số ba hả mệnh giá số ba là bao nhiêu là 30 nghìn ấy mình còn 100 nghìn với tám trăm nghìn thôi <laughs> số gì vậy không biết nữa Sao lại có cái mệnh giá khủng khiếp trên ừ, cái cuộc đời như này nhở 6 triệu Mua được gì Quá sức là tàn nhẫn với tôi đây Giá đắt thế thì cho xin cái gợi ý nó sát sát ạ à. Sát sát đi sát à, sườn Nhà chồng sắp trắng tay rồi Bóng rổ là hả Bóng truyền theo chỉ nhớ em nhìn có cái môn này môn bóng rổ là mặc áo ba lỗ như này à đấy Rồi. chốt chốt chốt chốt em ba, chốt bóng rổ hai <laughs> chốt đi Ôi, phải không rồi bóng rổ chúng ta xem đáp án Thank you. bác chính xác bóng rổ chúng ta xem những gợi ý còn lại vậy giải uh, ờ, nba michael jordan màu cam hoa kỳ à, đây là một trong những cái uh, uh, loại hình thể dục thể thao mà không được mặc áo dài tay chúng ta xem số tiền bốn trăm nghìn đồng là kết quả hai vòng chơi trước cộng thêm vòng ba dung có số tiền là hai mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng chúc mừng thôi tiếp tục chúng ta sẽ đến vòng bốn vì bàn xứng đáng vòng bốn mệnh giá là hai mươi lăm triệu đồng bắt đầu câu hỏi như sau ai gợi ý thiên tài toàn năng Trời, cái tên này kinh khủng nha Chắc ở nước ngoài quá Chính gợi ý còn lại mình phải mua Thấp nhất là 100 nghìn, cao nhất là 7 triệu rưỡi Số nào cũng lo hết Dung à Không còn con đường lựa chọn nữa Một Mở số 1 Đã đến lúc chúng ta đến hồi căng thẳng Mệnh giá số 1 là bao nhiêu? dễ thương quá số 100 cũng dễ thương mà người chọn số 1 cũng dễ thương 100 nghìn mua được gì thế kỷ thứ 15 thế kỷ thứ 16 em mua thêm ạ mua thêm vâng xin mua số 7 ạ mã số 7 mệnh giá số 7 là bao nhiêu Wow hơn ờ, cái số em vừa đọc 4 triệu tư mua được gì cũng có hai tay số vâng số 6 ạ số 6 mở càng ngày độ căng thẳng càng tăng lên chúng ta đã mua một số khá cao bây giờ còn hai số nữa đó là 5 triệu và 7 triệu rưỡi mong rằng nó đừng nằm ở con số 6 này mở mệnh giá số 6 là bao nhiêu wow đấy nó tăng lên rồi đấy còn Sao nhiều số quá nữa vậy nhiều quá vậy 5 triệu mua được gì mở đi ý tưởng vượt trước thời đại Leonardo Banksy á Đúng rồi Đúng rồi Họa sĩ Leonardo Vinci Đúng rồi Vẽ một lúc hai tay luôn Họa sĩ Leonardo Vinci ạ Chốt Không biết đúng hay sai vâng nếu có sai thì thì thôi thì thì, thì, phải chịu thôi thì, thì nhìn lúc màn này, hình ạ lúc này xuân làm gì em muốn không nhè không nhè à? thì khó sắp sắp tới thì dung có ra một cái album nào khác hay là một cái chương trình nào khác không em cũng 10 à, năm nay thì em cũng à, chia tay với sân khấu để toàn tâm toàn ý vào việc dạy học và em có một ngôi trường nhạc riêng của em ừ. là trường Sít Linh à, dạy tất cả piano, guitar, violon, các loại nhạc cụ, dạy hát, dạy múa và cảm thụ âm nhạc cho các bé con và những người yêu âm nhạc từ 4 tuổi cho đến không có giới hạn ạ. Hay quá. Vậy anh vâng. học được đúng không? Vâng ạ. Thì tốt rồi. Vâng. Anh năm nay 62. Lắm nữa là... Anh nói thật không đấy? Ờ, 62 rồi. Không thể tin được. Đừng có lừa trẻ con. À nhầm lừa chơm chớm lớn. Vâng. Vâng như vậy là chúng ta đã chốt nhưng mà, mà nói thế cho vui thôi chứ tôi cũng lo đổ mồ hôi đúng không quý vị một đáp án à, không biết đúng hay sai mời quý vị cùng xem Wow. Ừ. xác dạ thưa thầy con cảm ơn thầy <laughs> Ủa, nó bán hoàn toàn chính xác thưa quý vị chúng ta xem những gợi ý còn lại văn hóa phục hưng Ôi bữa ăn tối cuối cùng Mona Lisa người Ý viết ngược Leonardo à, ông ta vẽ cả hai tay luôn ha rất là tốt đây là một uh, trong nhưng mà em à, lúc đầu em hơi bị bối rối bởi vì thường dùng đến chữ thiên tài toàn năng thì ít khi em nghĩ là một nghệ sĩ nào có thể à, đạt được cái cái Chính cái cái chữ đó vì dù sao nghệ sĩ của bọn mình thì thường là chỉ lợi thế về một mảng và làm tốt một thôi. mảng nhưng vì cái chữ toàn năng này làm mình bối rối hoàn toàn mình xem thiên đấy. tài toàn năng đấy ví dụ như một họa sĩ thiên tài ông là một họa sĩ nhà điêu khắc kiến trúc sư bác wow. sĩ kỹ sư nhà giải phẫu triết học tự nhiên ông được xem là một thiên tài toàn, toàn năng, năng nhất lịch sử nhân loại thấy chưa có thể những thông tin mà mình chưa biết vâng mình hoàn toàn là mình um, vẫn hiểu là Leonardo da Vinci là một họa sĩ cực kỳ thiên tài thế còn lại thì uh, có thiếu sót ạ thiếu sót ha vâng. đây cũng là một trong những cái kiến thức mà mình bổ sung vào vâng ạ. chốt lại là chúng ta có bao nhiêu tiền 27 triệu 800 ngàn đồng là kết quả của ba vòng chơi trước cộng với vòng 4 Thùy Dung có số tiền là 43 triệu 300 ngàn đồng Tức là số tiền này sẽ là em được chuyển đến cho bạn Huyền Đúng rồi Nếu vòng năm em có sai Đúng rồi Em có chắc chắn 43 triệu 300 ngàn đồng rồi đó Ok vòng Huyền 5. Huyền chờ cô Cô chờ sẽ cô. cố gắng nốt cố gắng. vòng năm này con chờ cô Không khóc nhè nữa chờ cô Bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta kết nối với hiện trường xem Ở ngoài đó không khí thế nào và cảm giác của mọi người ra sao về người chơi ngày hôm nay Thùy Dung xin chào người dẫn chương trình Em thấy thế nào? 43 triệu 300 nghìn đồng là số tiền mà ca sĩ Thủy Dung của chúng ta đã giành được sau 4 vòng thi Chị ơi chị đang chơi rất tốt, rất bình tĩnh, rất tuyệt vời ạ à. Thủy Dung ơi chị hãy giữ vững sự bình tĩnh và bản lĩnh này để có thể kết thúc và hoàn thành thật là xuất sắc Hành trình vì bạn xứng đáng của chúng ta ngày hôm nay Chị Dung ơi cố lên nhá <laughs> Hy vọng, hy vọng là hy vọng sẽ làm được một điều gì đấy à, Rồi, chúng ta chạy nữa. xíu nữa nha Vòng 5 vì bạn xứng đáng năm mà trả là 30 triệu Câu hỏi như sau Ở đâu Hùng vĩ Một nơi nào đó hùng vĩ Bình Hà Long chẳng hạn Thí dụ Em nghĩ là thiên về miền Bắc vậy. ừ, thí dụ Nhiều đồi núi ừ. Không. Đồi núi chập chập trùng ha Nào Tam đảo Có chín gợi ý còn lại Bà... 150 nghìn là thấp nhất, cao nhất là 9 triệu Đó, mình sợ nhất là con số 9 triệu đó 9 triệu gì ạ? À? Đúng rồi Thử một lần đó. chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ <laughs> Chọn số 9 Đấy, mở Mệnh giá số 9 là bao nhiêu? xin lỗi nhé sao nó vẫn không đến con số cao lắm bốn triệu rưỡi mở đi miền bắc mù cang trải tất cả những tấm ảnh đẹp Sơn nhất La, về ruộng bậc thang à, là Sapa chụp ở miền Bắc Hà Giang cao nguyên đá Đồng Văn vân vân mùa tiếp chứ em không em chưa đủ dữ liệu chưa đoán được cái gì cả số mấy số mấy số số 6 ạ. Số 6 mở. Vòng cuối cùng chơi cho tới luôn nào. Mệnh giá số 6 là bao nhiêu? Uầy Uầy Một con số làm buồn rất là nhiều người 9 triệu Mua được gì? Sapa Thắng cố là Sapa Thắng cố là gì? Dung ăn thắng cố chưa? Em chưa ăn nhưng mà em à, cũng biết cái món này ạ Tức là nấu từ uh, ruột gan phèo phổi của con ngựa Đúng xong rồi. cho vào một cái chảo to đùng này Đúng rồi. xong mới quấy lên nhưng mà như thế này thì thực sự là vẫn rất là chung chung mua đi vì em, hoàn mua toàn đi. là cả một cái Đúng rồi. mình uh, ờ, núi non hùng vĩ miền bắc đều đáp ứng được tất cả những cái điều này tất chính không, xác không mua đi không số 2 ạ số 2 mở mệnh giá số 2 là đấy 600.000 đồng để xem mở gỉ Lào Cai Yên Bái đến Đông Bắc Việt Nam <laughs> Đông Bắc Việt Nam nha chứ không phải là Tây Bắc <laughs> số mấy số để cho em có thể về nhất một ạ à. Ờ, ở số 1 mẫu lên nào số 1 mệnh giá là bao nhiêu Đấy. Wow, 150.000 đồng Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn Mở gợi ý đi Chè sang tuyết Wow, wow, wow, wow, wow, wow Hà Giang men yêu của tôi hà giang mến yêu của tôi hà giang em nghĩ thế hùng vĩ lắm hà giang đồi núi chập trùng cực kỳ đẹp đường đi hiểm trở ha hãy đến hà giang một lần để cảm nhận rằng việt nam hùng vĩ như thế nào và ở đó có chè sang tuyết có <clears throat> thắng cố một hai chốt trời ơi tôi tưởng đâu núi lở <laughs> kinh khủng quá hà giang đúng hay sai chúng ta xem đáp án Hà Giang một đáp án chính xác Hà Giang một ờ, địa danh tuyệt vời một trong những địa danh hùng vĩ của Việt Nam hãy đến đó một lần để cảm nhận được cái hùng vĩ đó và ăn món thắng cố để biết rằng món ở Đông Bắc ngon như thế nào thường ta hay nghĩ về Tây Bắc ha à, nhưng mà đây là Đông Bắc chúng ta xem những gợi ý còn lại lễ hội Ồ, hoa tam giác mạch đấy có kiếp đèo bã pí lèng cái là ngon kìa đẹp cực kỳ công luôn. viên địa chất toàn cầu lũng cú đấy cái nào cũng ra hà giang chúng ta xem số tiền có được bao nhiêu 43 triệu 300 nghìn đồng là kết quả của bốn vòng chơi Còn với vòng 5 Thùy Dung có số tiền là 59 triệu 050 nghìn đồng Người dẫn chương trình hãy thông báo cho Thanh Huyền được biết Món quà mà Thùy Dung sắp đem đến là 59 triệu 050 nghìn đồng nhé 59 triệu 050 nghìn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Với số tiền sau 5 vòng thi thì ca sĩ Thủy Dung của chúng ta đã giành được rất là cao rồi Nhưng vẫn còn một điều bất ngờ nữa và điều bất ngờ này như thế nào chúng ta hãy cùng chờ đón nhá Còn bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng với Thanh Hương chúng ta sẽ tiến gần tới gia đình của bé Thanh Huyền nhá Xin mời ạ Huyền ơi, Huyền có nhà không? chị ạ Chào Huyền Dạ, con chào bà ờ, Con là Thanh Hương, con đến với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng Chào tất cả mọi người, chào Huyền Hôm nay ờ, chú Huyền Linh cùng với ờ, cô Dung là phải nói rất là căng thẳng nhưng mà cố gắng vui để cho nó qua sự căng thẳng đó và nói đây là một cô ca sĩ hát rất hay mà chơi cũng rất giỏi nữa và cô ấy đang có một món quà chuẩn bị tặng cho Huyền đây nào xin mời Thùy Dung chào Huyền Hôm nay con nghĩ là con sẽ rất vui khi nhận được món quà của chương trình Vì bạn xứng đáng từ chú Quyền Linh, từ cô. À, số tiền mà cô có thể gửi tặng được cho con ngày hôm nay là 59 triệu 050 nghìn nhưng mà cô thấy cái số nó lẻ lẻ con ạ. Thế cho nên là cô à, sẽ làm tròn số thành 60 triệu. Hy vọng rằng à, một chút tấm lòng nhỏ nhoi này của cô, của các cô các chú làm trong đài truyền hình sẽ giúp con có những kế hoạch gọn gàng cho học đến cấp 3 và hãy tin cô nhé rồi à, chúc huyền à, thật nhiều may mắn nha hy vọng những giọt nước mắt nó sẽ không còn nữa à, những cái món món quà của cô dung gửi tặng con đó cố gắng để vượt qua chặng đường khó khăn à, chú huyền lên mọi người tin con sẽ thành công cảm ơn thùy dung không rất khóc nhiều. nữa không khóc không nữa, khóc nữa. Cảm, cảm ơn anh nhiều. Vâng. À, bây giờ thì cô Thanh Hương à, xin được phép thay mặt cô Thùy Dung và tất cả mọi người ở trong chương trình Người bạn xứng đáng ngày hôm nay à, ôm con một cái dạ con có thấy cô dung nói là không được khóc nữa không bởi vì không có gì phải khóc cả nữa đúng không ạ ở đây ạ à, toàn bộ số tiền được làm tròn ngày hôm nay à, từ tấm lòng và tình cảm của cô thúy dung và tất cả mọi người đó chính là 60 triệu dành cho con bởi vì con hoàn toàn xứng đáng ạ em cho một tràng vỗ tay con rất ờ, cảm ơn chương trình và cùng các cô chú đã giúp con tiếp tục có thể đến trường à, con rất cảm ơn cô thủy dung à, cùng tất cả các chú trong chương trình con rất biết ơn mọi người và con sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích và sẽ học tập giỏi để có ích cho xã hội và sẽ giúp nhiều bạn có hoàn cảnh giống như con có thể tiếp tục đến trường Rồi, rất là tốt đúng không ạ? Ờ, con ơi, cô ờ, có thấy con chia sẻ trong ờ, clip phóng sự vừa rồi con nói là con con đôi khi con lo lắng rằng con không biết là con có thể được tiếp tục đến trường được đi học hay không nhưng mà ngày hôm nay thì cô có thể chắc chắn với con một điều là con sẽ làm được điều đó bằng nghị lực bằng niềm tin bằng sự cố gắng của con và đặc biệt là tất cả tình yêu thương mà mọi người dành cho con à, bà dành cho con này tất cả các bác đúng không ạ các bá các cô các chú và uh, hàng xóm láng giềng và đặc biệt là sự quan tâm từ uh, uh, chính quyền này rồi là uh, hội chữ thập đỏ dành cho con ngày hôm nay và cô cũng rất là yêu quý con con thì cô xin được chúc cho con sẽ sớm đạt được ước mơ của con trong tương lai nhé vâng. vâng kính thưa tất cả quý vị ạ đứng bên cạnh à, bé huyền chính là bà của bé và ngay sau đây thì thanh hương cũng rất là mong mỏi và bà sẽ có đôi lời phát biểu ạ dạ con xin mời bà à, tôi cảm ơn tất cả mọi người tất cả chủ khu cả cơ quan ban chính quyền con uh, xin được uh, chúc bà là nhiều sức khỏe vâng, để có thể vâng. nhìn thấy bước đường tương lai của cháu mình thật là thành vâng. công bà nhé vâng ạ dạ vâng ạ cảm ơn cô dạ vâng Thay mặt cho chính quyền địa phương à, xin à, cảm ơn à, chương trình Vì Bạn Xứng Đáng thật là có xây dựng những cái chương trình thật là bổ ích đối với tất cả không riêng gì cháu Huyền cũng như tất cả các cháu trong toàn quốc ờ, thay mặt địa phương thì xin cảm ơn chương trình xin cảm ơn ca sĩ Thủy Dung và đối với vị địa phương thì chúng tôi xin hứa rằng sẽ tiếp tục quan tâm đến cháu Huyền và đặc biệt là gia đình cháu Huyền để cháu đạt được các ước mơ của cháu sau này xin chân thành cảm ơn Vâng ạ, chắc chắn rằng ca sĩ Thị Dung của chúng ta ngày hôm nay và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp khi được đón nhận cái tình yêu thương và sự sẻ chia của tất cả mọi người đối với em Huyền của chúng ta ngày hôm nay. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Huyền thì em Huyền là một học sinh nghèo vượt khó nhiều năm đạt được thành tích cho học sinh giỏi cho của trường của huyện. À, em là một à, học sinh rất là gương mẫu À, cũng nhờ chương trình vì bạn xứng đáng mà à, tiếp bước được cho em đến trường à, tiếp theo thì tôi cũng xin được cảm ơn và ca sĩ Thùy Dung và tôi trên công vị một giáo viên cũng hứa sẽ tạo điều kiện dạy dỗ em để cho em có thể tiếp bước đến trường một cách vững vàng hơn ạ. Một cái duyên rất là lớn ở đây và chắc chắn rồi khi mà cô chia sẻ như vậy, cô còn có một cái lời hứa như thế nữa thì Thanh Hương tin rằng là uh, bé Huyền sẽ sẽ có được một thành tích học tập đáng nể trong thời gian tới và em cũng xin được chúc cho chị cũng như các thầy cô ở trong trường thật là nhiều sức khỏe để có thể vững được tay trèo phát triển sự nghiệp chồng người của mình ạ À, vâng kính thưa quý vị, ờ, một cái niềm vui rất lớn đã được lan tỏa ở ngay nơi đây và khi mà chúng tôi xem phóng sự đầu tiên thì những giọt nước mắt đã không thể ngừng nghỉ được nhưng ngay bây giờ tôi có thể nở một nụ cười thật là tươi bởi vì tôi tin chắc chắn rằng thời gian tới này à, em sẽ có một cuộc sống ổn định hơn à, sẽ có thể phát triển và đạt được ước mơ của mình à, không xa nữa đúng không ạ? Đôi khi chúng ta nghĩ lại à, một cái hành trình nó đã đi qua chúng ta có thể mỉm cười mà ánh mắt chúng ta có thể long lanh hơn bởi vì chúng ta đã lan tỏa được à, cái sự yêu thương này đến rất nhiều người và cũng như sự chia sẻ của em uh, em nói rằng là em mong muốn thời gian tới uh, em sẽ cố gắng học tập để biết đâu đấy em có thể giúp được cho những hoàn cảnh còn khó khăn như mình bây giờ và xin được cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay thông qua câu chuyện này tôi rất là mong mỏi sẽ có thật là nhiều những tấm lòng hảo tâm quan tâm tới hoàn cảnh của em và rất nhiều những em bé và có hoàn cảnh khó khăn khác nữa và xin được chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc xin được cảm ơn và hẹn gặp lại ạ cảm giác thế nào Thật ra là nó nhiều cảm xúc lẫn lộn quá và em nghĩ là cái à, kịch tính rất kịch tính là ở cái việc chọn số để à, vì em rất là muốn tiết kiệm, tiết kiệm mất ít thôi để Huyền còn được có được nhiều hơn. Nhưng mà luật chơi thì không thể được, chúng ta vâng. cứ mua may mắn hay không thôi. Vâng, nhưng mà cảm xúc thì à, thật sự là là một người mẹ mình rất là thông cảm và thương bé Huyền. Bây giờ thì em lại muốn nói lời cảm ơn mẹ em bởi vì à, bà rất là vất vả để có em ngày hôm nay và con hạnh phúc vì có mẹ qua câu chuyện của Huyền như thế này. Con yêu mẹ nhiều hơn. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này. Rồi, cảm ơn Thùy Dung rất nhiều. Cảm ơn em đã đem đến món quà đặc biệt dành cho à, người thụ hưởng đó là Minh Huyền và hy vọng rằng tất cả mọi thứ à, sẽ thật là nhiều may mắn đến với em và gia đình nha hy vọng ta sẽ tiếp tục làm những cái chương trình thế này